Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tính chất hóa học Thì đây là cái phần rất quan trọng và nó là gần như là phần trọng tâm Của cái chương oxy lưu huỳnh cũng như là của cả chương trình hóa học lớp 10 Được chưa nhờ? Để chúng ta xem xem là với axit sulfuric này thì nó sẽ có những tính chất hóa học như thế nào các em nhé Thứ nhất là về tính axit H2SO4 là một axit có tính axit mạnh Đúng không? Có tính axit mạnh và như vậy khi có tính axit mạnh là nó sẽ có khả năng phản ứng với rất nhiều chất đúng không nhỉ? Và trong dung dịch thì H2SO4 có thể điện ly hoàn toàn thành hai nức. Thứ nhất là phân ly ra một proton tạo H cộng và h 2 so 4 trừ. Và thứ hai là h 2 so 4 tạo thành như thế này. Được chưa nhỉ? Đấy, về mặt quá trình bản chất ấy, thì chúng ta chú ý giúp này là sau khi phân ly xong quá trình đầu tiên thì chính cái ion hydrosulfat này sẽ phân ly tiếp tục thành H cộng và SO4 2 trừ đúng không ạ chính ion này được chưa phân ly tiếp thành như vậy nhá và sau đó chúng ta tổ hợp hai quá trình lại thì được quá trình này được chưa gọi dung dịch H2SO4 làm quỳ tím hóa đỏ và có khả năng tác dụng với oxit bazơ này tác dụng với bazơ và tác dụng với muối được chưa nhỉ đây ví dụ đây chúng ta có đây là dung dịch axit sulfuric nhá bây giờ sẽ thả một mẩu giấy quỳ tím vào bên trong đúng không? ạ và hiện tượng sinh ra là mẩu giấy quỳ tím nó sẽ hóa thành màu đỏ đúng chưa đấy và nếu như nó có sự chuyển đổi màu như thế này rồi và sự chuyển đổi màu của nó nó rất là rõ ràng rất là rõ ràng đúng không ạ và khi rõ ràng như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này để chúng ta làm gì nhỉ à, nhận biết được dung dịch axit sulfuric nói riêng và tất cả các dung dịch axit nói chung bằng quý tím tính oxy hóa axit sulfuric đặc nóng Đúng không? Axit đặc nóng thì lại có tính oxy hóa. Trong phân tử H2SO4 thì nguyên tử lưu huỳnh của chúng ta ở trong gốc SO4 này có số oxy hóa cao nhất là dương 6. Đây là số oxy hóa cao nhất đối với các nguyên tố đối với lưu huỳnh ở trong các hợp chất được chưa nhỉ? Nên là chúng ta sẽ xét cái trạng thái dương 6 này ở trong cái thang số oxy hóa sẽ thấy rằng dương 6 có thể nhận thêm 6e trở về không cũng có thể là nhận thêm 2E để trở thành dương 4 hoặc thậm chí cũng có thể nhận thêm 8E để trở thành trừ 2. Như vậy, với axit sulfuric đặc nóng sẽ có tính oxy hóa rất là mạnh. Đấy, mà đã có tính oxy hóa rất là mạnh rồi thì những cái hợp chất mà ví dụ như axit loãng nó không phản ứng thì rất có thể axit đặc nó sẽ có phản ứng các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đến từng cái tính chất một. Được chưa nhỉ? Đấy, Thứ nhất là nó có thể thể hiện thông qua cái việc là phản ứng hầu hết với các kim loại và hiển nhiên rồi trừ các kim loại quý ví dụ như là vàng và platin ở trong này chúng ta không thấy nguyên tố bạc như vậy nguyên tố bạc có khả năng bị hòa tan